thống kê đầu đuôi lô tô ngày hôm qua thì chúng ta có đầu 5 đầu 7 chúng ta bị gãy đuôi thì chúng ta không có anh em nhé về phần lô hai nháy của chúng ta thì có con 36 này 40 này và con 60 ngày hôm qua thì chúng ta có ba con lô hai nháy lô cặp của chúng ta thì có cặp lô 1331 này 1331 68 và 86 này 24 và 42 này ngày hôm qua thì nhìn sơ qua của chúng ta thì có à, ba cặp lô và ba con lô hai nháy thì gần đây của chúng ta thì có cái con à, uh, 16 này anh em này 16 và cặp 60 này và 424 này nó ra ngày nào nó cũng ra khoảng một tuần này rồi cặp 0660 thì mình thấy nó rơi vào khoảng gần chục ngày này rồi nó cứ ra liên tục anh em ạ đó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 chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày hôm nay thì anh em cũng để ý luôn đây cho mình về cái đường cầu đề của chúng ta đường cầu này của chúng ta thì mình sẽ kết hợp với lại à, càng luôn thứ sáu này chúng ta lấy ở cái dãy bảy này cho mình kết hợp dãy 5 càng thì vẫn lấy đường cầu ngày hôm qua thôi năm bóng không này chúng ta ghép con 4 này lên con không càng 9 này xong thủ đề của chúng ta là 4 04 hai số anh em nhé để chơi cho ngày mùng 6 tháng 5 này ngày mùng 6 tháng 5 của chúng ta đề về 04 thì chúng ta đã ăn được xong chủ đề là con 04 này càng của chúng ta là càng 904 thì chúng ta ăn được cái càng 9 này anh em nhé tiếp tục cái đường cầu này ở đây thì chúng ta vẫn có 5 bóng không này càng không xong thủ đề của chúng ta là 606 đợi chơi trong ngày mùng 7 tháng 5 ngày mùng 7 tháng 5 của chúng ta đề về 60 thì chúng ta đã ăn được con đề 60 này và ăn càng không anh em nhé 060 thì tiếp tục cái đường cầu này để cho mọi người chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày hôm nay ở đây chúng ta có 8 bóng 3 này 8 bóng 3 anh em nhé thì chúng ta có càng 9 này xong chủ đề của chúng ta là 636 để chúng ta chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày hôm nay thì mình sẽ kết hợp chạm 6 và chạm 3 anh em nhé chạm 6 chạm 3 để chúng ta tham khảo trong buổi chiều ngày hôm nay kết hợp với lại song thủ đề và càng đây là cái đường cầu thứ nhất này về một cái bộ đề của chúng ta bộ đề của chúng ta thì anh em để ý luôn đây cho mình này đường cầu này của chúng ta chạy từ ngày thứ sáu anh em nhé chúng ta lấy ở cái giải ba này cho mình con đầu tiên và con số thứ hai ở giải ba này hai con này thì chúng ta ghép vào theo cái đường mũi tên này cho mình chúng ta có bộ đề 04 này bộ đề 04 của chúng ta thì có 040 này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 bộ đề 01 của chúng ta thì có 010 này 060 này 515 và 565 để chúng ta chơi cho ngày mùng 7 tháng 5 ngày mùng 7 tháng 5 của chúng ta đề về 60 thì chúng ta đã ăn được trong cái con đề 60 này trong bộ đề 01 tiếp tục cái đường cầu này để chúng ta chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta có bộ đề 12 121 171 626 và 676 để chúng ta chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày hôm nay anh em nhé đó đây là cái bộ đề đầu tiên này về một cái đường cầu đề nữa của chúng ta cũng chỉ có bốn số thì anh em để ý luôn đây cho mình thứ sáu ngày mùng 5 tháng 5 này giải 3 này còn 4 này chúng ta ghép sang con 5 này 5 của chúng ta là 5 bóng không này con 4 này chúng ta ghép sang con 5 và con 0 này cho mình thì chúng ta có dàn đề 4 số 404 454 Để chúng ta chơi cho ngày mùng 6 tháng 5 này Ngày mùng 6 tháng 5 của chúng ta đề về 04 Thì chúng ta đã ăn được con đề 04 này Trong cái dàn 4 số này anh em nhé Tiếp tục thì chúng ta có Ở đây chúng ta có 0 bóng 5 chúng ta có dàn đề 4 số là 606 này 656 để chơi cho ngày mùng 7 tháng 5 Ngày mùng 7 tháng 5 của chúng ta đề về 60 thì chúng ta đã ăn được con đề 60 này trong cái dàn 4 số anh em nhé. Tiếp tục cái đường cầu này để cho mọi người chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày hôm nay. Ở đây thì chúng ta có 3 bóng 8 này thì chúng ta có dàn đề bốn số là 434 và 484 để chúng ta chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày hôm nay anh em nhé đó về một cái bộ đề nữa thì anh em để ý luôn đây cho mình thứ sáu này lấy ở giải ba này cho mình con số thứ hai và con số cuối cùng hai con này thì chúng ta ghép vào bộ đề 04 chơi trong ngày mùng 6 tháng 5 này ngày mùng 6 tháng 5 của chúng ta đề về 04 thì chúng ta đã ăn được trong bộ đề 04 này tiếp tục thì chúng ta có bộ đề là bộ đề 01 này để chơi cho ngày mùng 7 tháng 5 ngày mùng 7 tháng 5 của chúng ta đề về 60 thì chúng ta đã ăn được trong cái bộ đề 01 này thì theo cái đường cầu này trong buổi chiều ngày hôm nay của chúng ta thì chúng ta có bộ đề 02 anh em nhé 020 này 070 này 525 này 575 này để chúng ta chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày hôm nay trùng cầu thì anh em vào tiền không trùng cầu thì thôi anh em nhé đây là cái bộ đề thứ hai của mình